hai đến giờ mình đã hát quý vị cho nghe rồi hôm nay mình sẽ hát cho vị một bài đó là một bài rất là nổi tiếng lâu lắm rồi thì nhớ là chủ đề là về tay chào chúng mời vị cùng nghe nhé vậy tay chào con đường tình yêu thuở xưa thương đưa đón luôn chiều giờ hai bên chiều những thân hồng thư tình còn nguyên trả cho nàng bao nỗi ưu phiền để mai em vui nghĩa tờ duyên còn kiếm anh ca sĩ không tên mượn tin đàn now. anh sáng tỏ lưng trời anh đếm sao thươn về di vang còn đâu ngày nào lối nhỏ chung đôi thề cho tất cả giới đời ai có ngờ chót lưới đầu